you chiếc ờ, Maybach 62S Quá khủng luôn Dùng đến ống 10-18 ờ, rồi mà vẫn quay ờ, ngang xe đứng gần là vẫn không thể lấy hết được Đây, anh em có thể thấy Đèn pha Ở giữa có logo của Maybach biết là cái logo này thì uh, khi mà trời tối bật lên thì uh, nó có in hình không nhỉ auto đẹp luôn động cơ V12 nắp kính này các bạn có thể nhìn thấy rõ động cơ V12 à, theo như à, thông tin à, của phóng viên Johnny tới Nguyễn thì ờ, vừa update được thêm là chiếc ờ, Aventador này là được ờ, độ body kit của phiên bản kỷ niệm 50 năm cho nên là đây anh em có thể thấy phần đầu xe tất cả là dưới đấy, ba sốc dưới độ này xe còn thấp quá này chắc chắc được khoảng 10 phân chưa được được tầm 10 phân anh em ạ cũng là xe xịn của khác đám cưới khủng là toàn bộ hoa này đều là hoa tươi cái chỗ hoa này được gắn ở trên xe này à, cũng phải mạnh dạn đoán là nó phải rơi ở khoảng tầm à, vài củ đấy anh em ạ đây đây đây vừa rồi thì à, nhìn thấy ngay cái logo ví dụ 50 này tí nội thất mời anh em à, đến ngay với cả Phantom Hada độc nhất ở Việt Nam luôn ở bên trong đây à, toàn bộ là ghế này ngoài cái việc mà đã được bọc da đẳng cấp rồi thì à, chủ nhân của chiếc xe này còn trang bị trải thêm cho xe một cái um, những cái uh, tấm lót nệm để ngồi lên đấy ạ toàn bộ bằng lông không biết đây là lông con gì đấy đẹp quá chưa biết là chưa chưa định hình được là lông lông gì các bạn ạ ôi đẹp quá ở trên uh, kênh youtube của Auto Eli thì uh, anh Hùng xe cỏ cũng đã làm một cái video về chiếc uh, con tôm Hada này khi mà em nó được ờ, đưa đi ờ, spa chăm sóc đặc biệt em có thể thấy ờ, cái hình ảnh của cúc quay này được làm bằng chất liệu rất đặc biệt Đó, anh em thấy không ạ màu sơn này á không biết là được phối từ những cái màu gì cơ bản này nhìn rất đặc biệt luôn Vâng, đây như anh em thấy đây là chiếc RX 350L bản uh, cơ sở dài mà trang bị 7 chỗ đấy ạ. Nhưng mà trông dài hết đấy, nhưng mà so với cả à, mấy à, đàn anh đậm chất đàn anh luôn là ba chiếc Phantom ở đằng sau thì trông em nó không xi nhê không ăn thua gì luôn điểm nhấn của cái đám cưới à, điểm nhấn của đám cưới này chính xác là, là quá khủng đọc cái ờ, dàn hoa để trang trí ba chiếc ờ, Phantom và chiếc ờ, Lamborghini ở đầu chiếc Aventador mà độ lên bản 55 à, ấy ạ thì tiền hoa không thôi đã quá khủng rồi cái này là lông cứu hết đấy các bạn có một cái à, điểm đặc biệt mà chắc là quý vị và các bạn à, cùng 500 anh em có thể nhìn ngay vào cái bảng táp lô của chiếc uh, Phantom này thường thì đối với Phantom thì chúng ta vào xe chúng ta khởi động thì khi chúng ta kích hoạt cái màn hình hệ thống công ty giải trí lên thì cái màn hình ở chỗ cái đồng hồ mới được mở lật ra còn bình thường như lên xe nhìn từ ngoài và rất là không nhìn được cái màn hình thông tin giải trí ở đâu cả đấy là một cái điểm đặc biệt ở trên những cái mẫu xe à, Phantom Rolls Royce Rolls Royce Phantom gỗ toàn bộ là gỗ hết đây anh em ơi đẹp quá